Hello, Đam mê cá xin chào à, tất cả các bạn nha à, Ngày hôm nay mình sẽ dẫn các bạn cách làm mồi câu cá trôi với lại cá rô phi nha các bạn à, Hành phần hôm nay chúng ta rất là đơn giản, hiệu quả và dễ làm Không tốn quá nhiều tiền và công sức Mình đã test lại mồi này lên cá thành công rồi Còn chờ riêng các bạn thôi Thành phần bao nhiêu thì mình không có giấu đâu Có bao nhiêu phần mình sẽ dẫn cho anh em Anh em làm anh em lên được cá đó là niềm vui của mình rồi rồi các anh em mới thấy mồi này của mình hay các em và các bạn hãy uh, chia sẻ mồi này với lại tất cả mọi người và đừng quên đăng ký kênh để uh, luôn luôn theo dõi những video mới nhất của mình những bài mồi nhất mình nha các bạn rồi bây giờ xin mời tất cả các bạn và các anh em cùng đón xem mình làm mồi câu cá nha đây các bạn các bạn cho bị mình à, một lạng à, đậu phộng rang nha rang à, thơm thôi rang vừa thơm là ok nha các bạn một lạng thôi nha các bạn thành phần thứ hai đó chính là cám bắp đây đây là cắm bắp nha các bạn phần thứ ba các bạn bị mình một lạng cắm gà con nha các bạn thì theo các bạn muốn làm nhiều hay muốn có ít thành phần à, cuối cùng thành phần thứ ba thứ tư đó chính là trứng gà nha các bạn đây là một quả trứng vịt nha các bạn ta dùng một một quả là ok à, bơ tường an các bạn chuẩn bị mình à, khoảng có gần hai muỗng bơ tường an vô trong mồi của mình nè các các bạn à, bài mồi này à, của chúng ta các bạn làm à, hôm nay các bạn làm xong rồi sáng ngày à, ngày mai các bạn đem đi câu là ok nha các bạn rồi bây giờ mình sẽ đi à, xây nhuyễn cái đập phộng này cho nó nhuyễn ra nha các bạn và mình sẽ hướng dẫn cho bạn tiếp cái cách để các bạn à, chọn mồi à, như thế nào cho nó hiệu quả nha các bạn đây các bạn mình đã à, xây nhuyễn cái đập phộng này ra rồi à, như thế này các bạn không cần các bạn quá xây nhuyễn hung đâu các bạn xây nhuyễn cho nó vừa thôi là ok đấy cá trôi rất thức ăn à, thích ăn cái đậu phộng mà rang xây nhuyễn này cho các bạn đó rồi bây giờ các bạn chuẩn bị mình ờ, một cái thao nhỏ như thế này đây đây là một cái thao nhỏ như thế này à, xong rồi các bạn à, bỏ à, cái bắp vô nha các bạn dính chặt cái nhà đây đây là cái bắp của chúng ta chủ yếu là cá bắp đó các bạn đấy ok à, đây là một lạng à, cám gà con nha các bạn đấy Đây, các bạn bị một lạng cắm gà con nha tạo ra độ tanh tanh tanh vừa thôi à, xong rồi các bạn à, trộn đều lên mình lấy muỗng nè rồi các bạn trộn đều lên cho mình các bạn trộn đều với lại cắm gà con với bắt chung nhau luôn rồi các bạn à, chuẩn bị cho mình à, nước sôi nha bạn nước à, đông sôi nè rồi các bạn chế vô trong một mình là ok nha bạn chế vô cho nó nở ra nè chế bụi nước thôi nó có khô quá thì mình chế thêm tránh trạng bị nhão mồi nha các bạn Đấy, các bạn trụ đều lên đấy vậy thôi nó khô quá thì các bạn chế thêm cho cái bắp ta nó nó chín nha các bạn ok đã xong à, các bạn à, bỏ vô trong cái à, cái thao nãy của mình luôn đây các bạn đổ hết cho luôn rồi các bạn à, trộn đều lên nha các bạn trộn đều à, phộng với lại à, cái với cắn gà trần nước sôi chung nhau luôn bài mồi này mình đã lên cái rất là nhiều lần rồi ngày hôm nay rất rất là vui để được chia sẻ với lại các bạn cùng nhau xem và cùng nhau tham khảo và các bạn làm bằng câu thử xem độ hiệu quả nó như thế nào nha các bạn bài mồi này chúng ta rất hợp cho cái câu á trôi chép phi nhưng mà nếu mà nhạy nhất là chỉ có cá cá trôi nhạy nhất trôi chép nhạy nhất tại vì à, chặn nước sôi mà cá bắp với cá cắm gà con chặn nước sôi cá chép với cá trôi rất là thích nha các bạn Đấy, bò ta rất là dẻo luôn nè rất là dính dẻo luôn đó nè ok nha mồi ta nó dẻo bở nha bạn nè là chút nữa các bạn làm xong rồi á mà mồi chúng ta mà nó mà ướt quá các bạn có thể cho thêm bắp vô nha các bạn để, để mồi ta dính lại nha đây là trứng vịt nè một quả trứng vịt nha các bạn Đấy, ok các bạn cho đều lên ai mồi ta rất là dẻo luôn dính dẻo luôn hợp cho chúng ta câu câu câu lăn xe nha các bạn bạn nên nhớ các bạn làm cho rồi bạn ngủ qua một đêm rồi sáng ngày mai các bạn hai đêm đi câu nha các bạn rất ok và hiệu quả và vi diệu nha các bạn rất là rẻ tiền không tốn quá nhiều tiền cho mồi này của mình đấy rồi ờ, bây giờ các bạn à, cho cái bắp vô cho mọi ta nó à, dính lại nha các bạn đây là cái bắp nè các bạn cho bắp vô hai nắng bắp là ok các bạn bóp đều lên các bạn tiếng tâm là làm bằng câu nha mồ ta nên không sợ bị à, rã mồ nha các bạn văng lăn thoải mái khoảng ở chừng à, 2 phút các bạn thay mồ một lần là ok đấy mồ ta rất là dẻo luôn dẻo dính luôn mồ ta dính bở nha các bạn nó lên mùi rất là đặc biệt luôn nè nó thích hợp cho chúng ta câu cá trâu chép phi mồi ta rất là dẻo dính chạy dai luôn rất ok các bạn Đấy nè Rất là dẻo dính luôn Đấy nè Rất ok luôn Các bạn lăn xe thoải mái luôn Tha hồ bạn con bằng câu lăn xe luôn ừ, Mùi ra mùi rất đặc biệt bạn ơi Bạn nhớ bạn sau rồi bạn ngủ qua một đêm nha Đây các bạn Các bạn bị mình cái bịch như thế này nè Các bạn bỏ bóng mồi mồi mồi mồi của chúng ta vô Các bạn buộc kính lại rồi sáng ngày mai bạn đem đi câu mồi ta nó mà rã nữa các bạn chồm thêm cái bắp vô các bạn hoặc là cắm gà hoặc là, cắm gà con nha sẽ ok à, ok đây. xong rồi các bạn à, bóp cho nó cứng lại à. một chắc lại sẽ ok ngay tên nó giữ mùi các bạn đó. đấy vậy là xong em mồi chúng ta rồi đấy. rất ok luôn ơi à, các bạn đã xem video này của mình nha các bạn nếu hay thì cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nha các bạn mình cũng xin chúc tất cả các bạn làm bài mồi này của mình lên được thật nhiều cái nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau.